Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Huyền Anh của em Ở video trước em đã chia sẻ với mọi người về câu chuyện của bản thân Cũng như cách em lấy lại được số tiền đó như thế nào Và chỉ ra cho mọi người những lưu ý mọi người cần tránh Để có thể thành công hơn ở bộ môn mình đang theo đuổi Thì tiếp tục với video ngày hôm nay Em sẽ nhắc lại cho mọi người biết những khung giờ cấm và ngày cấm là như thế nào Và cách khắc phục ra làm sao để mọi người có thể thay đổi và thành công tốt nhất ở bộ môn mình đang theo đuổi thì mọi người hãy xem hết video của em và cảm nhận xem là có đúng không nhé thì ok như em cũng đã nói ở những cái lưu ý và những cái mẹo em đưa ra nhằm mục đích để mọi người tham khảo và đã có rất nhiều anh chị em trong những ngày qua có kết bạn và chia sẻ với em về câu chuyện của họ và làm sao họ lại thua cần em giúp đỡ như thế nào thì đa phần mọi người thua vẫn là do mọi người theo nhom kéo thua vì không biết cách chơi và thua vì chơi phải những khung giờ cấm và ngày cấm thì sau đây em sẽ nhắc lại cho mọi người về khung giờ cấm mà mọi người cần nên tránh nhé ok thì khung giờ cấm thứ nhất là từ 12 giờ đến 14 giờ chiều và khung giờ cấm thứ hai là 18 giờ đến 19 giờ 30 khung giờ thứ ba là 22 giờ đến 5 giờ sáng và tại làm sao em lại nói đây là khung giờ cấm và mọi người chơi thì dễ thua nhất thì vì à, là nhà cái người ta nắm bắt được cái tâm lý của người Việt Nam rất tốt cũng như cái thị trường game ở Việt Nam mình nên nó sẽ biết được cái khung khung giờ mọi người rảnh và nhất là những cái người mới chơi mới biết về tài xỉu thấy nó dễ ăn quá nên là vì cờ bạc người ta hay chiều tay mới mà dễ ăn và mọi người sẽ bị tham cuốn vào nó nên cứ hễ có thời gian rảnh là mọi người lao vào để chơi và tham nên cái thời gian đó nhà cái sắp xếp khung giờ rất là loạn những ông nào mà càng say bạc thì sẽ càng nhanh đi thôi và hầu hết những khung giờ mọi người chơi mọi người đang thua đều là những cái khung giờ em nêu ra có đúng không ạ những anh chị em nào đang xem video Excel mà cũng đang mắc phải những cái sai lầm này và đang chơi ở những cái khung giờ đó thì mọi người cùng kiểm chứng giúp em xem là có đúng không nhé và comment lại ở bên dưới giúp em để cho những người cũng đang mắc phải như thế người ta sẽ có được một cái nhìn khách quan hơn và thay đổi khung giờ của mình và vậy tại làm sao các khung giờ này chơi lại dễ thua thì để em nói cho mọi người hiểu nha ok thứ nhất là do mọi người nóng vội và hấp tấp lúc nào cũng mang cho mình cái tính tham lam đúng không ạ muốn kiếm thêm ngoài giờ ví dụ như là tranh thủ lúc nghỉ trưa đáng nhẽ cái thời gian hàng đó mọi người nên dành thời gian để nghỉ ngơi nhưng đây không mọi người lại bị sự tham lam thôi thúc và mở điện thoại lên ngồi chơi mong là kiếm được mấy trăm nghìn xong lại muốn kiếm thêm vài triệu đúng không nhưng cái lúc đó mọi người đang chơi vội vàng cái đầu óc tư tưởng cũng không được thoải mái không tỉnh táo nên sẽ sinh ra bị cuốn vào nó và đặc biệt là khi chơi vào ban đêm sau khi kết thúc một ngày dài làm việc đã thực sự quá mệt mỏi rồi và bộ não nó đã không còn vận hành hết công suất trong một ngày dài thay vì thời gian nghỉ ngơi dành rỗi rỗi dành thời gian cho gia đình và bản thân thì mọi người lại bị cuốn vào nó thì khi đó bộ não đã đi quá tải rồi và mà mọi người bị cuốn vào thì mọi người lại càng chơi lâu mà trong cái thời gian em khuyến khích mọi người ấy thì chỉ nên chơi từ 15 đến 20 phút thôi nhiều nhất là 30 phút nhưng mà mọi người hầu như đều đã mắc phải những cái sai lầm em vừa đưa ra những cái sai lầm mọi người mắc phải ở đây là mọi người chơi quá lâu nên rất là khó để kiểm soát ví dụ như có thể thời gian đầu mọi người sẽ thắng nhưng mà mọi người không biết điểm dừng mọi người lại tiếp tục chơi tiếp thì mọi người có nghĩ là trong cái suốt thời gian đó mọi người sẽ không thua lại hết toàn bộ những cái số tiền mà mọi người bỏ ra không ạ? Ok, thì đây là những cái giờ cấm em muốn mọi người nhớ rõ cho em và bây giờ chúng ta sẽ sang vào những ngày cấm là những ngày nào nhá. Thì ngày cấm ở đây là thứ bảy và chủ nhật vì cũng như trên nhà cái nó nắm bắt được cái khung giờ cũng như cái thời gian hầu hết mọi người dân Việt Nam của chúng ta đều là công nhân viên chức nhà nước thì thường được nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật đúng không ạ? Vậy thì những cái ngày đó khi khi mà mọi người không kiểm soát được sự tham lam của mình thì sẽ rất dễ dàng bị cuốn vào nó và dành hết thời gian để chơi nên hầu hết mọi người đều thua vào những cái khung thời gian này vậy anh chị em hãy thử nghĩ xem thay vì dành thời gian vào nó nhưng không mang lại được một cái lợi nhuận gì và ngược lại lại có những anh chị em còn mất đi tất cả vì nó thì có đáng không ạ thay vào đó chúng ta hãy dành thời gian cuối tuần cho gia đình bố mẹ và vợ con để cho mình thời gian thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi thì có phải là sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn rất là nhiều phải không thì em mong rằng những anh chị em nào đang xem video này mà cũng đang ngày đêm ôm đầu vì nợ nần dành hết thời gian để vào gỡ gạc mà nhưng không nhận lại được gì thì hãy thức tỉnh đi sự tham lam đó có đáng hay không hãy thay đổi trước khi quá muộn để có thể trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp em mong mọi người hãy xác định đậm mang tiền đi đầu tư thì hãy thì trước tiên hãy tìm hiểu cho thật kỹ và đừng bao giờ tham gia và nghe theo nhóm kéo mọi người hãy từ bỏ cái suy định có thể dựa vào nhóm nhóm kéo đi hãy tự mình tìm hiểu và đi theo phương pháp và các mẹo chơi để đạt hiệu quả tốt nhất và hãy vẽ ra cho mình một mục tiêu hôm nay bỏ vốn ra bao nhiêu thì ăn về bao nhiêu là dừng lại hoặc thua bao nhiêu thì nghỉ để cắt lỗ hay là đặt ra cho mình một mục tiêu rõ ràng trước khi đăng nhập vào tài khoản và một tuần một tháng anh chị em mỗi lần chơi xong cứ ghi ra hãy tổng kết lại cả cái quá trình mình thu được bao nhiêu mang về được bao nhiêu mình có được những gì và mình mất đi gì tập cho mình một cái thói quen kỹ càng hãy ghi chép thật nó ờ, minh bạch hãy xem mình là một người đang đầu tư chứ không phải là đang tham gia một bộ môn đỏ đen thì đó em cũng mong mọi người hãy cứ hãy tập cho mình một cái thói quen như vậy thì ok sau đây em sẽ tổng kết toàn bộ nội dung mọi người cần nhớ như sau là thứ nhất tránh các cái giờ cấm và ngày cấm cho em và khi mọi người chơi mọi người hãy thật tìm hiểu thật kỹ về bộ môn tài xỉu hãy đặt cho mình một mục tiêu rõ ràng và có kế hoạch thực hiện lâu dài duy trì nó như một thói quen hàng ngày hãy luôn tin tưởng vào năng lực lực của bản thân đừng có thụ độc vào bất cứ một ai hay là chỗ nào không biết không hiểu thì mọi người có thể tìm tìm hiểu thêm và hỏi những người biết để mình có một bài học mới cho mình thì video hôm nay em cũng chỉ muốn nhắc mọi người những điều trên em cũng xin phép dừng video tại đây và mong mọi người đón chờ những video tiếp theo của em chúc mọi người thành công hơn nữa ở bộ môn mình đang theo đuổi và có được một cuộc sống an nhiên như mọi người mong muốn thì mọi người hãy để lại cho em một comment và một lượt đăng ký ở dưới nội dung bên dưới để em biết thêm được những cái những cái mọi người đang cần giúp đỡ và mọi người đang mắc phải những cái sai lầm gì thì em cũng xin phép xin hẹn gặp trở lại mọi người